Xin chào các bạn đã channel mình nha, mình là Jackie đây Hôm nay mình sẽ quay Sống sót sự tồn khỏi lava Và dưới mình chính là dung nha và mình đã chân đứng trên một tòa nhà cao nhất Bọn kia sắp chết rồi kìa bạn <laughs> Ờ, ờ, ờ, ờ. đó mình sống sót liền đi ba đó mình sống sót liền mà bùm khoan nghe chữ energy tower đưa nè てててててててててよ。Cái khó ở đây các bạn là bọn nó đẩy nhau hoài. Ê, giúp nhau kìa, rồi này lớn à, này là rất ăn đòn nè. <laughs> bọn kia không lên kịp được chết luôn nè Ê, mình đứng lấy trứng đứng trên đầu à rồi dung nham trồi lên thiền đó yes sir này cầm cái nào thanh niên này vẫn còn rơi à Oppie thì nhiều người quá nên mình chọn thôi chứ ra mình cũng không muốn chơi bị cho lắm đâu Ê. đậu phộng chơi trên điện thoại các bạn thì bắt cùng mới quen yeah ủa điểm 60 còn đúng ba người thôi là mình đấy và hai kia chat gì vậy ba lấy tên không thấy màn hình này câu đe câu đe câu đe Dìm đó là hamburger mày ba ê, ê, ê, ê, hơi nguy hiểm, hơi nguy hiểm nha Rồi, nghịch ngu hả? Yeah, yeah, yeah, lên, lên, lên, lên Khoan, yes <laughs> còn sống. ok còn sống bạn ơi lửa còn đang cháy luôn hai thằng đệ nữa dú đánh mình dú đánh người khác đứa mình nè phòng thí nghiệm này dưới biển này nghe nó hơi kỳ kỳ á

rồi rồi đứng đứng đứng đứng đứng đứng đứng à, à, à, à. rồi xong luôn ủa sao mình chết vậy à không được đứng đó quá lâu ôi giời ơi mình không biết chơi cái này mình không biết chơi bạn ơi Con đúp ngược sống Thôi, vì mình thua nên mình sẽ tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình tình lava escape tên tên tên tên tên tên tên tên tên à, thôi vậy đi nó đùa mình à à sao À, ừ, mà lộn, mà lộn, mà lộn. lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ đi rồi ok rồi xong rồi mà treo lên cây được mà ta treo về được mà hả hả đó uh uh vì kìa kìa kìa kìa kìa rồi cờ vua what này sao mà chơi toàn mấy con tốt mà chứ không có con hậu gì á toàn mấy con chốt không thì sao mà đứng ê ê ê ê có gì á <laughs> này không hay rồi Ủa, ủa, còn miếng còn miếng còn miếng